à, chở con cái đi học hoặc là chúng ta đi làm hàng ngày à, rất là đảm bảo luôn quý vị nhá Đấy, che nắng che mưa Đấy, mùa đông thì ngồi bên trong chiếc xe này thì rất là ấm luôn Và mùa hè thì có điều hòa rất là mát luôn Đảm bảo sức khỏe cho chúng ta Và hai nữa nó lại ừ, an toàn nữa quý vị nhá Đấy. Chúng ta không việc gì chúng ta phải đi xe máy cả Thay vì việc mua một chiếc xe SH Chúng ta mua ngay một chiếc xe uh, Spark này Để chúng ta sử dụng rất là tiện lợi Tiện lợi hơn rất là nhiều luôn quý vị nhá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 và bây giờ ấy và sẽ một vòng quanh xe, quay thật kỹ chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi. Đấy, sau đó chúng ta đưa ra quyết định mua xe của mình và gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này quý vị nhá. Đấy, chúng ta thấy là thân vỏ của nó căng đét luôn. Là một chiếc xe chúng ta sử dụng gia đình thôi. Cho nên là không kinh doanh taxi, không chạy dịch vụ. Đấy, những cái dòng xe van này thì bao giờ nó cũng rất là đẹp bởi vì nó không chạy dịch vụ quý vị nhá. Đấy, căng đét gần như mới luôn quý vị nhé tất cả mọi thứ nguyên bản luôn máy gầm đại chất luôn quý vị Đấy. Màu vàng chanh Màu rất là đẹp luôn Và cũng là một trong những màu đắt tiền nhất Của cái dòng xe này luôn Đấy. Chỉ bằng một MSH thôi quý vị nhá Mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe ô tô rồi Đấy. Rất là tiện lợi Đấy. Cho anh em chúng ta đi uh, bán hàng Hay là chị em chúng ta đi chợ Chở con cái đi học Rất là thuận tiện luôn quý vị Đấy. Che nắng che mưa cho các cháu Đấy, và hai nữa là ngồi trong chiếc xe này thì nó an toàn hơn rất nhiều so với chúng ta sử dụng xe máy nhá để di, di chuyển quý vị nhá Đấy, trời mưa trời gió Đấy, rét mướt nắng Đấy, chúng ta thấy là nó sẽ rất phù hợp luôn Đấy. chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ đi để tiếp cận và sử dụng chiếc uh, ô tô này Đấy, gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này giá rất hợp lý thôi chỉ có 105 triệu đồng đã bao gồm rút hồ sơ nhưng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 đấy ba đờ sốc phía trước đây quý vị Đấy, cũng còn căng đét luôn và nó cũng còn rất là khớp khít Không có dấu hiệu gì của sự cong vênh Hay bị nứt vỡ hay đắp ma tít nhiều ở đây quý vị nhá Đấy, ở phía dưới là cái đèn gầm màu vàng giúp chúng ta di chuyển vào những cái hôm ờ, trời mưa hay là trời sương mù ấy, một cách dễ dàng hơn quý vị nhá. Đây và cận cảnh của chiếc xe này. Đấy tôi quay thân vỏ thì căng đét luôn chỉ với 105 triệu đồng. Chúng ta đã sử dụng một em Spark đời 2010. Đây cái khoang lốp phía trước bên lái đây quý vị.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 đây, cái cụm đèn hậu phía sau bên phụ bên lái đây quý vị cũng còn trong veo luôn quý vị nhá như mới luôn đấy không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị à, xuống màu đâu quý vị đấy, tên tư nhân chính chủ bao rút hồ sơ cho quý khách hàng ở xa đấy, kể cả cái đèn hậu phía sau bên phụ này cũng vậy cũng còn trong veo như mới luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị xuống màu sơn đâu ba đợt sốc đây còn rất là khớp khít đấy, so với cái à, cabo cái cốp sau đấy và cái đèn à, lùi phía sau này cũng vẫn còn đang hoạt động bình thường quý vị nhá đây thân vỏ đây càng đét như mới luôn quý vị nhá đấy màu vàng chanh một trong những màu đẹp đây và cái khoang lốp của bên à, à, phụ đây quý vị khoang lốp phía sau bên phụ đây quý vị đây chúng ta thấy là nó cũng còn dày bịch luôn keo phủ sân của nhà sản xuất kia không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị à, à mọt gì ở đây quý vị nhá đấy đây và cái gót khoang lốp đây quý vị nơi tôi đang chỉ tay đây cũng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nha cái cua lốp cũng vẫn còn zin luôn quý vị nhá đấy, không bị đắp matit hay là không bị hàn vá ở đây quý vị nhá đấy tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía trước đây bên phụ này quý vị đấy, cũng còn uh, sáng choang luôn đấy, không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá đấy.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 đấy đã đã được độ màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị nhá đấy trần thì đã được bọc ni lông rồi sạch sẽ và bên trong là một lớp nỉ còn gần như mới tinh quý vị nhá đấy và cái tắp bi cửa của nó đây quý vị đấy là một chiếc xe không chạy dịch vụ cho nên cái tắp bi cửa của nó đây chúng ta thấy còn tươi sáng như mới luôn quý vị nhá đấy, keo chỉ của cái cánh trước bên phụ đây quý vị đấy, chúng ta thấy không mất một phân nào cả đấy, kể cả cái gót khoang lốp đây chúng ta thấy là nơi nó hay rất là mọt mục nhưng mà chiếc xe này thì không quý vị nhá đây đinh tán đây rồi các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá chưa một lần động chạm cửa lên mà lết đinh tán đây rất là đẹp các cái chốt cửa đây còn sáng trưng các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cửa lên mà lết hàng ghế thứ nhất đây còn khá là tươi sáng và đẹp quý vị nhá đấy đây cái ờ, cánh cửa sau đây đấy thấy keo chỉ của cánh cửa sau bên phụ đây quý vị đấy tất cả còn rất là căng luôn sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy, và cái à, khoang ngồi phía sau này cũng đã được chủ nhân người ta bọc 3D rồi rất là đẹp dựng lên là chúng ta có thể à, ngồi được luôn và khi hạ xuống chúng ta có thể chở hàng đấy hoặc là chúng ta cho trẻ em chúng ta nằm nghỉ ở đây sau mỗi chuyến đi xa đấy là cũng rất là phù hợp luôn quý vị nhá đấy một chiếc xe thay xe máy thôi nhưng mà cái tiện dụng của nó thì không thể sánh xe máy thì không thể sánh bằng được quý vị nhá đây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 rất là tươi mới đây kể cả cái phía dưới này đây cái gót khoang lốp đây đấy, chúng ta thấy nó cũng không có mọt mục gì đâu đấy hàng ghế thứ hai đây có thể dựng lên chúng ta ngồi thêm ba người ở phía sau này được nha quý vị nhá khi hạ xuống thì nó thành à, giường thành một chiếc giường nho nhỏ ở trên xe đấy giúp chúng ta đi xa có trẻ con trẻ em chúng ta nằm ở phía sau này rất là tiện dụng luôn quý vị đấy là tiếp theo nữa thì tôi truyền tải đến cho quý khách cái cốp sau đi cốp sau đây đây hai cái bên má của nó đây tinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá đấy con ốc này chưa một lần mở này keo chỉ của nó đây này đấy không có mất một phân keo sợi chỉ nữa đâu đây hai cái à, à, bên má của nó đây keo chỉ đây đấy không có mất một phân nào cả nhựa nhức sơn trước đây vuông đét này 105 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu chiếc xe này rồi quý vị nhá đấy chốt cửa đây sáng trưng luôn đấy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 Máy đang nổ quý vị nhá Đấy. Màn hình, màn hiếc đầy đủ hết quý vị nhá Khử mùi đầy đủ hết Đây cái mặt vô lăng của nó là chúng ta nhìn thấy nó còn sần như thế này Đấy Đấy, đồng hồ tua máy thì nó chỉ nằm trong khoảng từ 8 đến 900 vòng trên một phút thôi Một mức quá đạt chuẩn luôn Đấy, và bây giờ là đến cái khoang máy Đây, máy nổ cực êm luôn quý vị nhá Máy nổ cực êm, máy đại chất luôn quý vị nhá Máy nổ cực êm luôn quý vị nhá Đây chúng ta thấy là Và rất là máy đang nổ quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu Đấy, Và nó cũng rất là khô ráo Không có một vết dầu mỡ nào đâu quý vị nhá Đấy đây, máy chưa hạ máy rồi quý vị nhá Để sửa chữa gì đâu thì chúng ta nhìn con ốc chân máy này chúng ta biết luôn quý vị nhá Đấy, kể cả hộp số lại như vậy Chưa một lần hạ quý vị nhá Đấy, chúng ta thấy là một chiếc xe còn zin luôn Đây, keo chỉ của cái cabo đây Đấy, không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu Đây, đấy các lỗ bấm còn vuông đét đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị đấy tròn xe chưa đây cái răng phía trước của nó đây đây cái lỗ của tròn xe đây đấy máy đang nổ nhá đại chất luôn quý vị nhá đấy đèn phía trước đây còn sáng và rất là mới luôn đấy cam kết với quý khách hàng luôn máy gầm đại chất luôn quý vị nhá đi cực sướng luôn đấy thay xe máy thì quá là tuyệt vời rồi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 Đấy, một chiếc xe giá chỉ bằng xe máy thôi nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe ô tô rồi Đấy, đi rất là tiện nghi Đấy, đây nổi một chút nội thất bên trong đây Đấy, chúng ta thấy hàng ghế thứ nhất đây được phối màu rất là đẹp Tắp lô, tắp bi còn tươi rất là mới luôn Đây cái tắp bị cửa của nó đây Đấy, sáng trưng chưa Đấy, keo chỉ đây Không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu Kể cả phía dưới này đây Đấy, cái cánh sau đây Đây, keo chỉ của cánh sau đây Cái tắp bi cửa của nó đây Keo chỉ đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị nhá đấy kể cả phần phía dưới này đây đấy nó cũng, cũng cua lốp này cũng còn gì đét luôn quý vị đấy tất cả mọi thứ còn rất là đẹp và quý vị và các bạn còn chần chừ gì nữa mà không gọi điện ngay cho tôi theo số điện thoại là 0975 686 232 để sở hữu chiếc xe này. Cái tắp đi cửa lái đây quý vị cũng còn sáng và tươi như mới luôn. Đây, keo chỉ của cánh lái đây. Đấy, rất là đẹp quý vị nhá kể cả cái cánh sau này cũng vậy đây đấy keo chỉ của cánh sau đây đấy rất là đẹp luôn chị em chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi à, các anh mà đã là công tác xa nhà phải di chuyển hàng ngày chúng ta mua chiếc xe này quá hợp lý luôn Đấy, để đi làm hàng ngày xăng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu đảm bảo sức khỏe che nắng che mưa quý vị nhá rất tiện dụng rất tiện lợi luôn vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đã truyền tải cho quý khách à, xong